Có lẽ cái đau đớn nhất đó là chúng ta bỏ ra vài giây để hủy kết bạn với một người mà chúng ta đã dành cả một thời gian dài đợi họ chấp nhận.